Các bậc cha mẹ thân mến, các bạn nghĩ sao về tên gọi của chương trình Học tiếng Anh Dinh Lab Tốt do Pantado tổ chức? Có phải là khi học tiếng Anh, các bạn hoàn toàn có cơ hội sẽ nhận được một laptop rất tốt, rất xịn sò không ạ? Các bạn đoán chính xác rồi đó. Đây chính là một chương trình đặc biệt mà Pantado tổ chức nhân dịp tháng 12 này. Tham gia cho con học tiếng Anh ở Pantado các bạn có thể có cơ hội nhận được những giải thưởng như sau. Một giải nhất là một máy tính bảng trị giá 8 triệu đồng. Hai giải nhì là các thiết bị hỗ trợ việc học online như là tai nghe, webcam, bàn phím. Và năm giải ba là khóa học cho trường thi ảo. Các bạn có thể truy cập vào để tham gia học. Và các bạn biết không, sẽ có một giải đặc biệt đúng như tên gọi của chương trình là một laptop dành cho một người duy nhất trúng giải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 Hãy cùng chúng tôi tham gia chương trình học tiếng Anh Dinh Laptop các bạn nhé. Và hy vọng là laptop sẽ về tay của các bạn.